Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ tư ngày 20 tháng 11 năm 2021, tức ngày 16 tháng 10 năm 2021 âm lịch, ngày nhâm thân, tháng kỷ hợi, năm tân sửu. Con giáp xung ngày nhâm thân hôm nay là bính dần, canh dần, bính thân. Con giáp xung tháng kỷ hợi là tân tỵ, đinh tỵ. Một, Tử vi tuổi Tý. Được cục diện tam hợp trợ mệnh, công việc của người tuổi Tý thêm phần thuận lợi hơn. Những khó khăn thử thách dần được đẩy lùi, mọi việc đang dần đi vào quỹ đạo mà bạn mong đợi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của kiếp tài nhắc nhở con giáp này cần phải kiên định, nhất là trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Đừng để những lời ngon ngọt của người khác mà dao động, đưa ra quyết định một cách vội vàng, thiếu suy xét, kẻo tiền mất tật mang khó tránh. Ngũ hành kim sinh thủy, mối quan hệ giữa bạn và người ấy đã được cải thiện khá nhiều so với thời gian trước. Những hiểu lầm cũng dần được tháo gỡ, cả hai dần hiểu và thông cảm cho nhau hơn, Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. hai Tử vi tuổi sửu. Chính quan ở bên giúp sức, người tuổi sửu trở nên tự tin hơn trong các quyết định đưa ra trong ngày thứ bảy này. Nếu bạn đang theo đuổi con đường công danh sự nghiệp, thì đây chính là cột mốc vô cùng quan trọng. Bạn có thể đạt được những thành tựu đáng kể và nhận về những thành quả xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Tuy nhiên, nếu có bất cứ sai sót nào xảy ra, Bản mệnh cũng đừng nóng vội, hãy bình tĩnh để xử lý từng vấn đề một. Tốt nhất bạn hãy lắng nghe thêm những ý kiến của mọi người xung quanh, đừng quá bảo thủ cứng nhắc như thế nữa. Người độc thân sẽ có một ngày tràn ngập niềm vui dưới sức ảnh hưởng của ngũ hành thổ sinh kim như hôm nay. Nếu nhận được lời đề nghị giới thiệu nào, bạn cũng đừng vội vàng từ chối. Hãy thử cho cả hai cơ hội để gặp gỡ trò chuyện xem sao. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ tị, dậu, Tý, 3. Tử vi tuổi dần Xem tử vi phương Đông, chịu ảnh hưởng của cục diện dần thân tương xung, các mối quan hệ xã giao của người tuổi dần không mấy tốt đẹp trong ngày 20, tháng 11 năm 2021 này. Đôi bên vì bất đồng ý kiến mà có thể xảy ra những tranh cãi không đáng có. May mắn là có thực thần ở bên trợ mệnh, vận tài lộc đang tìm đến con giáp này. Bạn có cơ hội nhận được những lời đề nghị hợp tác đầu tư đầy tiềm năng, đây là lúc bạn cần phải hết sức tỉnh táo để đưa ra được những lựa chọn chính xác nhất. Tiếc rằng, chuyện tình cảm của đôi bên lại chuyển biến không mấy tích cực trong ngày ngũ hành kim khắc mộc như hôm nay. Cả hai đều khăng khăng về ý riêng của mình mà không chịu nhường nhau, cuối cùng người chịu tổn thương lại chính là hai bạn mà thôi. Giờ tốt trong ngày, 19 giờ đến 21 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, hợi, tuất. 4. Tử vi tuổi mão. Thương quan xuất hiện trong vận trình hôm nay, của người tuổi mão cảnh báo bản mệnh cần chú ý theo sát công việc, kẻo chỉ cần một sơ suất dù nhỏ, cũng có thể khiến cho sự nghiệp của bạn bị ảnh hưởng không hề nhỏ chút nào đó. Người theo đuổi nghiệp kinh doanh buôn bán hay làm nghề tự do, cũng chớ nên chủ quan nếu không muốn phải hứng chịu những tổn thất nặng nề, tiền bạc thất thoát, thua lỗ xảy đến chỉ trong chớp mắt. Kim mộc xung khắc, người độc thân vẫn chẳng thể tìm ra được hướng đi đúng cho bản thân, mà cứ quẩn quanh với những cảm xúc cô đơn, có lẽ bạn nên mở lòng mình ra và đón nhận những tình cảm mà đối phương dành cho bạn, biết đâu bạn có thể tìm được một nửa phù hợp với mình. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. 5. Tử vi tuổi thìn Người tuổi thìn gặp khá nhiều thuận lợi trong ngày thìn thân bán hợp như hôm nay. Nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, cơ hội kiếm tiền sẽ xuất hiện ngay trước mắt bạn đó. Tuy nhiên, Hãy luôn cẩn trọng trong từng hành động và quyết định của bản thân, bạn có thể biến cho mọi nỗ lực của bạn tan thành mây khói vì sự bốc đồng nóng vội đó. Sự xuất hiện của thiên quan chính là lời nhắc nhở bản mệnh chớ nên hành động bất cẩn, tạo điều kiện cho kẻ tiểu nhân lăm le nhắm vào vị trí của bạn. Ngũ hành thổ kim tương sinh, may mắn là ở bên cạnh bạn luôn có một người đồng hành có thể đưa ra những lời khuyên hữu ích cho bạn. Sự nhất trí đồng lòng của cả hai sẽ khiến mọi việc trở nên dễ dàng và thông suốt hơn giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, dậu, tý thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng, tương hình tác động, những trở ngại trong công việc khiến người tuổi tỵ chịu không ít áp lực. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần những dường như mọi việc đều không thuận theo ý của con giáp này. Chưa kể bạn còn có thể vướng vào họa tiểu nhân, vì tin lầm người mà nhảy vào cái bẫy đã răng sẵn của những kẻ xấu bụng. Thiên tài xuất hiện giúp cải thiện phần nào tình hình tài chính của bạn trong ngày thứ bảy này. Đây là điểm sáng hiếm hoi trong vận trình hôm nay của con giáp tuổi tỵ. Túi tiền của bạn vì nhiều nguyên nhân mà cứ thế đầy lên trông thấy. Có thể nói đây phần nhiều là nhờ vận may bất ngờ đang xuất hiện trước mắt bạn. Tiếc rằng, chuyện tình cảm của bạn lại phải đối mặt với không ít trở ngại trong ngày hòa khắc kim này. Đôi bên không tìm được tiếng nói chung, cả hai chỉ một mực quan tâm đến bản thân mà thôi, Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Chính tài ghé thăm, tài lộc của người tuổi Ngọ đang ngày một tăng tiến trong khoảng thời gian này. Bạn sẽ sớm nhận được những khoản lương, thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra. Ngũ hành hỏa kim xung khắc cảnh báo sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu giảm sút rõ rệt, nhất là trong giai đoạn thời tiết thay đổi như thế này. Những bệnh vặt như cảm cúm, bệnh về đường hô hấp,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 xem tử vi phương Đông, người tuổi mùi sẽ có một ngày thứ bảy khá thoải mái dưới sự giúp sức của chính quan. Công việc đang đi theo đúng lộ trình mà bạn đã vạch ra mà không vướng bất cứ trở ngại nào. Bản mệnh làm việc hết sức nghiêm túc, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, nhờ thế mà được cấp trên đánh giá cao. Người độc thân có thể sớm nên duyên đôi lứa với một nửa mà mình tìm kiếm bấy lâu trong ngày thổ kim tương sinh này. Những cuộc gặp gỡ là cầu nối giúp bạn và người ấy tiến gần với nhau hơn.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 chắc chắn cấp trên và lãnh đạo sẽ sớm nhìn ra tiềm năng của bạn thôi. Tuy nhiên, trong ngày kim khí vượng này, bản mệnh không nên lờ là sức khỏe của bản thân thêm nữa. Nhất là với những người có tiền sử hoặc dễ mắc các bệnh liên quan đến dạ dày, đường ruột, bệnh về tiêu hóa thì càng cần phải cẩn thận hơn, vẫn nên phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Nếu bạn có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bạn nên chọn hướng hỷ thần là hướng Nam, hay hướng tài thần là hướng Tây để công việc thêm phần thuận lợi, hanh thông hơn. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tý, tỵ, 10. Tử vi tuổi dậu. Cục diện dậu thân tương hội, tác động không nhỏ đến vận trình của người tuổi dậu trong ngày hôm nay. Sự xuất hiện của quý nhân sẽ giúp cho công việc của bạn thêm phần hanh thông suôn sẻ hơn. Các mối quan hệ xã giao hài hòa là tiền đề cho sự phát triển của bạn trong tương lai. Chính ấn trợ mệnh, năng lực của bạn đang dần được khẳng định, đồng nghiệp và cấp trên sớm công nhận con đường thăng tiến của bạn đang vô cùng rộng mở phía trước. Hãy luôn nỗ lực và cố gắng hết mình vì mục tiêu đã đề ra. Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày trực thu. Trong ngày này kỵ nhất là khởi công, xuất hành, an tang, bản mệnh chú ý tránh thực hiện các công việc này trong ngày hôm nay. Giờ tốt trong ngày, 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất. Thứ bảy này, người tuổi tuất sẽ chẳng còn phải lo lắng quá nhiều về công việc trong ngày có tam hội, tương trợ này. Dưới sự giúp sức và hỗ trợ của mọi người xung quanh, bạn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thiên quan ẩn hiện, kẻ tiểu nhân sinh lòng ghen tị trước những thành quả mà bạn đạt được. Chỉ cần bạn lộ bất cứ một sơ hở nào là, kẻ xấu bụng sẽ nhân cơ hội nhằm hạ bệ bạn đó. Vậy nên dù làm gì cũng cần phải hết sức cẩn trọng, đừng chủ quan. May mắn là vận trình tình duyên của con giáp khá tươi sáng trong ngày thủ sinh kim này. Người có đôi sớm hóa giải được những hiểu lầm trước đó, đôi bên thấu hiểu và thông cảm cho nhau, tình cảm thêm gắn kết. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần. 12. Tử vi tuổi hợi Ngày thân hợi tương hại, người tuổi hợi dù làm nhiều nhưng lại chẳng hưởng được bao nhiêu. Kẻ tiểu nhân trong bóng tối chỉ chờ tới ngày này để giáp tâm ra tay hãm hại, nâng tay trên mọi thành quả mà bạn nỗ lực trong suốt thời gian qua. Tỷ kiên ở bên, bản mệnh tuy có chí tiến thủ, nhưng lại luôn cô độc trên bước đường tìm đến thành công của mình. Đừng quên rằng sức mạnh của tập thể sẽ khiến bạn đạt được mục tiêu một cách dễ dàng hơn. Hãy hòa nhập hơn và tận dụng sức mạnh ấy. Ngũ hành kim thủy tương sinh, sức khỏe của bạn có dấu hiệu tiến triển khá tích cực trong khoảng thời gian này. Hãy tiếp tục duy trì chế độ ăn uống tập luyện điều độ như hiện tại,